thì trong buổi trưa ngày hôm nay của mình thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề chạm vào đường cầu lô khung thì ngày hôm nay thì của chúng ta thì cũng rất chi là may mắn và tuyệt vời phải không ạ xem xong kết quả thì ngày hôm nay của chúng ta rất chi là sướng cái thứ nhất là của chúng ta thì cái chạm một cứng này của chúng ta này ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được cái chạm một và ăn thẳng con 12 này lô khung thì ngày hôm qua chúng ta ăn được con 69 hai nháy rồi ngày hôm nay thì nó lại rơi lại phải không ạ và trong buổi trưa ngày hôm nay của mình đây mình có đi, đi chia sẻ cho em là cái chạm 2 thì cũng có con 12 đây và cặp lô khung 3993 thì chúng ta cũng ăn được con 93 ngày đầu tiên anh em nhé thì cái đường cầu lô khung và đề của chúng ta thì gần đây cuối tháng của chúng ta đỏ cực kỳ luôn phải không ạ chúng ta ăn thông luôn đó đề thì ngày hôm nay thì chúng ta lại ăn được cả hai cái chạm chạm một và chạm 2 đều cùng qua 12 anh em nhé nô thì ngày hôm nay chúng ta ăn tiếp được con 93 lô khung ngày đầu tiên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 để mình có động lực chia sẻ được nhiều cái đường cầu chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người để mọi người biết đến hơn anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em à, về một cái đường cầu bộ đề kết hợp với chạm thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 thì trên Zalo thì anh em nào có nhu cầu muốn vào giao lưu trực tiếp với lại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 còn đâu những cái số Zalo khác là không phải anh em nhé Zalo 0566517326 đó anh em thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh khá là ok phải không ạ rồi ok thì em cũng để ý vào đây luôn cho mình đường cầu lui tuần của ngày thứ tư anh em nhé thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em này thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 của chúng ta thì lấy ở cái dãy nhất này ghép với dãy 3 hai con này thì chúng ta có đề lui tuần tư này chạm 8 bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 mình sẽ kết hợp chạm 8 và bộ đề anh em nhé thì anh em để ý luôn đây thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 87 thì chúng ta đã ăn được con đề 87 này trong bộ đề 23 chạm 8 luôn phải không ạ tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 thì chúng ta có bộ đề 13 chạm 6 Bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này 181 này 636 này và 686 để chúng ta nuôi thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này trong bộ đề 13 chạm 6 luôn phải không ạ tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 06 thì chúng ta ăn chạm 6 anh em nhé thứ tư ngày 16 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 4 và bộ đề 34 bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 8 số để chúng ta lùi tuần thứ tư ngày 16 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 34 thì chúng ta đã ăn được con đề 34 này trong bộ đề 34 và ăn chạm 4 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư ngày 23 tháng 11 của chúng ta thì có chạm không và bộ đề là bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta lui thứ tư ngày 23 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư sang ngày thứ năm đề về 07 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm không này thôi tiếp tục ngày thứ ba đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này trong bộ đề 03 đó thì ngày hôm nay thì uh, tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta lui tuần anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta tiếp tục thì lại có cái chạm không thì mình vẫn khuyên anh em là chúng ta lên vào cái chạm ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em thì chúng ta kết hợp cả chạm và cái bộ đề này của chúng ta tổng của nó thì cũng chỉ rơi vào tầm 23 24 số thôi nên là anh em à, tham khảo cho mình em nhé bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta chơi và tham khảo lui cho cái tháng mới này em nhé đến thứ tư tuần sau đó chạm không bộ đề 02 đây là cái đường cầu đề lui tuần thứ tư về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thì gần đây thì à, ăn liên tục phải không ạ quá là tuyệt vời luôn thứ tư này ngày mùng 2 tháng 11 của chúng ta ở giải nhì anh em lấy hai con đầu tiên này thì chúng ta kết hợp lại theo ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày để chơi thứ 5 này thứ 6 này và thứ 7 cặp 494 khung 3 ngày anh em nhé để chúng ta chơi thứ 5 thứ 6 thứ 7 thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thứ 5 thì chúng ta đã ăn được con 94 này 94 của chúng ta về giải tư này phải không ạ đó tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 020 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 20 này phải không ạ ăn được 20 khi ăn xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 16 tháng 11 thì chúng ta có cặp lô khung 191. Để chúng ta chơi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ngày đầu tiên thì chúng ta chiến thắng được con 19 này, phải không ạ? 19, 19 của chúng ta về ở giải 5 này, tiếp tục yên xong lại đợi thứ tư hàng tuần. thứ tư ngày 23 tháng 11 này của chúng ta thì có cặp lô khung 545 để chúng ta lui thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 54 này anh em nhé 54 của chúng ta về ở dãy 6 này đó tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 30 tháng 11 thì cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì cái tuần mới và cái tháng mới này thì chúng ta có cặp 050 thì nó cũng có chạy lên ngày thứ ba thì anh em cũng cân đối vốn cho mình anh em nhé cân đối vốn cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta lui tuần anh em nhé thì um, ngày hôm nay thì cũng là cái ngày cuối tháng 11 rồi thì ngày mai nó là cái tháng 12 thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của mình chia sẻ cho anh em thì nó đều là rực rỡ thì cái cầu đang đỏ thì chúng ta cũng có thể là mạnh tay một chút anh em nhé đề lôi tuần thứ tư thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm không và bộ đề 02 dàn đề của chúng ta thì có 020070 525 và 575 và cặp lô khung 3 ngày là 0550 để chúng ta lui anh em nhé anh em nào mà có nhu cầu muốn vào giao lưu trực tiếp với lại thần tốc của bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 phí 500k mạnh mãi anh em nhé Zalo thì chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên 2 đặc biệt 10 số đánh ngay anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn vào làm việc trực tiếp với mình thì mình sẽ thu là 500k mạnh mãi đó còn đâu anh em nào không thích thì chúng ta có thể tham khảo trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác anh em nhé thì những con số thì mình chia sẻ cho anh em ở trên kênh này thì nó đều có cầu kèo nên là anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta tham khảo thế thôi còn đâu anh em không thích thì chúng ta có thể đi kênh khác anh em nhé thì mình cũng mong muốn là tất cả những con số này của chúng ta thì nó sẽ lộ sớm để cho chúng ta tiếp tục có vốn chúng ta chơi anh em nhé chúng ta ăn 4 năm tay liên tục rồi phải không ạ thì anh em đừng có đừng có tất tay nhiều quá đấy bởi vì là đường cầu nào nó cũng có lúc đỏ lúc đen nên là anh em cân đối anh em nhé và đâu ngày hôm nay thì anh em nào mà ăn được ờ, con đề 12 và ăn nô khung của mình mấy ngày hôm nay rồi thì để lại một cái bình luận và một cái um, lượt like và chia sẻ giúp kênh để kênh phát triển hơn nữa để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ờ, của chúng ta một cái tháng mới nhiều may mắn và chiến thắng và thành công anh em nhé đừng tiếc một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé